Ôi, mọi người bắn hay vậy. Bé cái trong nhà này. Ừ. Ăn may rồi không ạ? Ăn may rồi, ừ. nó không thấy mình thì tự bắn được không? Ăn may thôi à? Mình có mình có Get súng hết. ấy rồi. Mình có SLR rồi. Ờ ok. Ok, đi vào bo đi. Bắn ở đâu, đâu? Nó bắn ở trên đồi ở hướng uh, xa xa ấy, hướng 15 ấy vào ờ, hướng 15 chế đồi bo bo gần này đứng như là góc cao cao tí đi ờ góc góc, góc dưới này tù quá Thank you. đang trong bo này ok không không thấy gì nha bo gần đi bo gần đi bo gần đi à bo chưa thu ờ chưa rõ rồi chạy đấy nguy hiểm vậy Mọi người ờ, có ai chơi cái phiên bản là PUBG bản là rút gọn kia chưa? Của mộ của PC ấy có bạn nào chơi không? Chơi chưa? Ừ. Có bản Project. Không ạ. Ừ bản Project Thái ấy. Cứ tưởng là ai chơi bản ừ. Ở ờ, trên đồi có người này, trên đồi hướng 335 này. Một viên. Hướng 350. À, ok. Ok thấy. Ờ. Ở dưới cũng có này. Hai viên. Ờ ừ, hai viên rồi. Đây, gốc cây này. Yếu máu này, gốc cây hướng 350 này. Ờ hay. Lóc rồi, lóc rồi. Ồ hai, hay hay, ok ok ok. À, à. Ừ, có một có một một thằng nữa ở, ở đằng sau này. Đằng sau hướng ba năm mươi gần tảng đá, ừ tảng đá này. Ở đằng xa. Tảng đá 350. Ừ mươi Hướng bên tay phải ấy. Thằng đá ngay sau gốc quay thằng nóc ấy Ờ Ui khói này đéo Đéo làm gì được Ôi vãi Hay vậy Ờ mình bắn ờ, nhìn xuyên smoke mà Ở đằng sau cũng có này à, Bà đạo vậy <laughs> ờ, ờ. Ở đằng sau này nó đang tảng đá đằng sau này nó xuống cứu này Công đi công đi Ờ công đi công đi Ờ bo ừ, thu bắt buộc là phải công lên này Ui dồi Mình ném smoke mốc nó bắn kinh vậy Ờ Mình ném mốc này, mình ném mốc ra này Mình ném nết này, ném nết này Bùm Ok, cứu món ăn, cứu, cứu, cứu, còn đấy, còn nọ. Từ từ, từ từ. Từ từ, đợi. Đợi. Rồi, nốc này vẫn còn nốc nha, vẫn nốc nha, nốc nha. Ờ, ờ. Khá là gắt. Ui ở đâu? Ok ok xong rồi. Dừng dừng okay, dừng lại dừng dừng lại đi, dừng lại đi. Để mình cứu cứu được đi, cứu được. Ok ok ok. Ừ. Dưới nhà kia K98 này, K9. Dưới nhà ấy. Ừ hiểu hiểu hiểu. Hả? Ok. Ôi bo bo mình rồi, bo mình rồi. Bo mình bo mình mà. Nó bắn mình. Thằng này cũng có ca này. À? Hiểu hiểu hiểu Nó bắn hay thế nhở Mình vào đầu mình một viên này À Lùi lại được không Bỏ, bỏ được vào đây không Bỏ được rồi Bỏ gì đâu ấy Nó, nó, nó gần gần chết rồi Nó gần chết rồi Cứu đi Đứng im đứng im đứng im có hai thằng nhưng một thằng ở gốc cây một thằng ở nhà ok ờ, ờ. ừ thằng gốc cây gần gần đâu bọn bốn năm và một thằng ở ờ, trong nhà không phải trong nhà nó cứ đứng mé mé nhà ấy. gốc cây hướng bao nhiêu nhỉ à hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu ui hướng 50 đấy gốc cây cây nó gần ngay ừ. cả hướng 3 kìa ui à hướng 10 kìa nốc này Nóc thằng gốc cây rồi đó Ok ok hay Ok Còn thằng ở trong nhà này ừ. Ờ Ui Bắn mẹ bắn kinh thế Chưa thấy chưa thấy Nó, nó đứng ngoài đây Kỳ quá Ui, nope. vãi rồi. Một viên vào đầu này. Một viên nào vào thằng quốc ba rồi này. Okay, okay. Ừ. Cứu bạn kia cứu đi. Chạy đây cứu. Cứu được không? Chạy đây ơi. Hai viên, hai viên. Hai, hai... Anh này không bo ai ơi. Hai viên FKS nè Trên đây. Cứu đi, cứu đi. Đấy. Ui mẹ, kinh vậy. Gen 43 ui, vẫn 43 khó đấy. Mà vẫn bo mình ôi con vip một con rồi cứu cứu cứu cứu trong bo mà nốc này đang cứu đây đây đang cứu đang cứu đang cứu hiểu ơi nó đang cứu rồi nó cứu rồi cứu được không cứu được cứu được ừ cứu cứu cứu cứu chạy bo đi nó nó ừ nó bị nốc một thằng rồi mình bắn nốc một thằng này này cái từ từ thôi nó chạy này nó chạy sau sầm múc này nóc này còn hai thằng ừ còn hai thằng còn hai thằng này tảng đá tảng đá bùm rồi xong rồi nó hay quá rồi hay thầy cứu anh em hấp dẫn ok Bye nha. Ok ok, bye bye nha. Ừ bye bye. to căng thẳng.